không hề phát hiện ra bất cứ tăng tích gì nhé đấy. nên này anh em cứ áp dụng vào mọi sân chơi cho người ta kiểm tra thoải mái đấy. ok chưa đĩa tôi đây à, hoàn toàn là bình thường anh em nhé à, áp cũng vậy đây ok chưa tí tôi sẽ ngâm ba hộp là nước muối cho anh em thấy được là là nó nổi hoàn toàn bình thường đấy. Yeah